Xin chào toàn thể 500 anh em đến với kênh youtube của Điện tử Điều khiển nghe nhìn Tuân Macao Thì à, thưa anh em, Tuân Macao với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề chuyên cung cấp cho tất cả các dòng sản phẩm sản phẩm cờ bạc bịp Đấy. Anh em nhìn này, rất là nhiều dòng sản phẩm nha anh em à, Bất kể bộ môn sản phẩm nào từ à, bài lá đến uh, sóc đĩa bịp này, tài xỉu bịp Đấy. Tuân Macao đều có nha anh em Bài lá thì có rất là nhiều dòng sản phẩm nhé Đấy. đổi bài này kính áp tròng nhìn xuyên bài máy đánh bài máy đánh bài rất là nhiều này anh em nhìn này rất là nhiều dòng máy đánh bài okay. sóc đĩa bịp này rất là nhiều mỏ đổi bài rất nhiều đây anh em nhìn này về bộ môn sóc đĩa thì có rất nhiều nha anh em bệ quét bệ thả bệ trôn với các dòng sản phẩm về bát đĩa cũng như là quân vị cảm ứng nha tuân ma cao đều có cả anh em cần bất kỳ cái dòng sản phẩm nào thì uh, liên hệ trực tiếp với tuân Macao theo số hotline trên màn hình nhé anh em. Rất là nhiều này anh em nhìn. Đó, cho anh em. Dòng sản phẩm nào thì tuân Macao đều có. Đây là bát nhé. Em nhìn này. Rất nhiều mẫu bát trưng bày cho anh em thôi. Còn uh, xưởng sản xuất của Tân Hoa Cao thì có rất là nhiều bát này à. anh em mà mình muốn mình làm review về cái dòng sản phẩm nào thì anh em có thể à, comment trực tiếp xuống phía bên dưới anh em cứ comment trực tiếp xuống phía bên dưới và ấn đăng ký kênh thì à, mình sẽ làm review về tất cả các dòng sản phẩm đó cho anh em để à, đấy, anh em nhìn này kính áp tròng nhìn xuyên bài nhé rất là nhiều mẫu mã cao cấp đấy. còn cái video này hôm nay mình sẽ review cho anh em về cái dòng bát tàng hình này đi bát tàng hình này thì đơn giản dễ chơi và dễ sử dụng rất là nhiều mẫu anh em nhìn này rất là nhiều mẫu đúng không ạ cần bất kỳ cái dòng sản phẩm nào tuân ma cao đều có nha anh em anh em cứ liên hệ với tuân ma cao rồi ok giờ mình sẽ đi review cho anh em Đấy. mình đã đặt sẵn một bộ bát ở đây rồi mình sẽ đi review các dòng áo đổi bài mình rất nhiều đây là một mẫu áo đổi bài mới nhé Đấy, anh em nhìn này mẫu áo đổi bài đổi bài của tay đổi bài ống tay Đấy, đổi bài bằng ống tay áo này Đấy, anh em ấn đăng ký kênh và vào kênh xem rồi ok Đấy, đây là một bộ bát mình đã lấy ra cho anh em để anh em à, làm review cho anh em xem đặt máy quay ok là review cho anh em về bộ bát rồi ok giới thiệu với anh em đây là một cái uh, bộ bát đây là bộ bát tàng hình khiển nhé Đấy. bát tàng hình thì nó có hai dòng là bát tàng hình khiển và tự động ngoài ra thì còn bát tàng hình cạnh này Đấy. rất là nhiều dòng bát Đấy. thì uh, những cái mẫu bát mới của năm 2020 này là những cái mẫu bát mà hoàn toàn là sạc sạc là sạc uh, từ nha anh em đây là một cái con bát này anh em nhìn này sạc đang xanh đúng không ạ Đấy. cắm điện pin bình thường đang rất là đèn báo xanh đúng không ạ ok anh em đặt bát lên nếu mà là bát uh, sạc từ Đấy, sạc từ bát tàng hình sạc từ sạc đế thì nó sẽ đỏ nhấp nháy đấy, anh em thấy không ạ nhấp nháy thế là mình đang sạc rồi đấy anh em nhìn thấy không nhấp nháy đỏ nhấp nháy đỏ như thế này là mình đã đang sạc rồi đấy. ok đấy là mình đã đang sạc rồi nha anh em thì à, đây mình sẽ lấy một con bát ra chơi cho anh em xem cho anh em hướng dẫn anh em cách chơi con bát này nhé đấy. hotline của Tuân Macau này 097407 và 084417 từ quý 9 thì à, anh em cần bất kỳ dòng nào thì cứ liên hệ với Tuân Macau nhé đây, mình sẽ review cho anh em xem mẫu bát này nhìn nhé bằng cái mắt thường đầu tiên anh em muốn kiểm tra bát thì anh em bằng mắt thường đúng không ạ nhìn này anh em nhìn thấy cái đít của nó không ạ nó khác gì một bát thật đúng không ạ À, mình có thể bao cho anh em mọi cái bài test với những con bát này từ chống lửa chống nước cho tới uh, <coughs> cơ bản nhất chính là kiểm tra bằng soi đèn Đấy. soi đèn này anh em nhìn soi này anh, anh em nhìn thấy ánh sáng đèn không ạ Đấy. xuyên qua mọi vị trí con bát kể cả là đít bát này cả đến đít ban nhé anh em nhìn đây. đèn có thể hoàn toàn soi xuyên qua được đúng không ạ anh em nhìn thấy đèn soi xuyên qua đít ban không ạ đấy di chuyển ánh đèn cho anh em nhìn đó soi xuyên qua mọi vị trí của bát luôn đấy. làm hàng rất là kín và đẹp ừ. soi xuyên qua mọi vị trí của bát đó. đây còn bằng mắt thường anh em có thể nhìn thấy lòng bát rất là đẹp đúng không ạ trắng đẹp ừ. đấy là cái bài test cơ bản nhất còn à, những bài test như lửa nước khò qua lửa khò nước đấy. thoải mái khò lửa xong nhúng nước nhúng nước xong lại khò lửa thoải mái nha anh em mình có thể bao test cho anh em anh em mà mua hàng thì à, có thể đến à, một mình có hai cơ sở một là bên xe mỹ đình hai là bên xe miền đông đấy anh em à, gần các cơ sở nào thì có thể lên trực tiếp cơ sở đấy để test nhé nói về con bát này đi thì à, nói cho anh em luôn là thời lượng pin của nó rất là lớn thời lượng pin của nó rất là trâu anh em có thể chơi từ 4 đến 5 tiếng anh em à, con bát này là hoàn toàn tiết kiệm pin nhé khi nào anh em bấm khiển này thì mắt camera nó mới mở thì nó mới hoạt động khiển bấm này thì <coughs> đấy, cái khiển bấm này khoảng cách từ 15 20 mét kết hợp với một bộ màn này anh em nhìn này màn 1280 và 2730 cũng như là màn dây đấy các bộ màn này đều có thể bắt được khoảng cách xa tầm 15 đến 20 mét thì anh em có một người mình ngồi trong chơi này mình sóc cái hoặc là mình chơi thì sẽ có anh em kỹ thuật ở bên ngoài làm cho anh em sẽ bấm khiển để mắt camera mở người ta sẽ biết chẵn hay lẻ sau đó sẽ phím cho anh em bằng bộ rung như thế này đấy. đây là bộ rung nhé đấy. anh em lắp pin vào chỉ cần bấm là nó sẽ rung lắp pin và bấm là nó sẽ rung mình sẽ lắp pin và bấm cho anh em xem à, <clears throat> anh em hãy là người mua hàng thông thái nhé nhiều cơ sở bán các uh, dòng như là phân âm phân màu hay là uh, kính nhìn xuyên bát đấy toàn là lừa đảo vậy nhé anh em nhìn xuyên bát thì chỉ có dòng bát nhựa thôi chỉ có dòng bát nhựa mới có thể nhìn xuyên được đây tiện đây mình cũng giới thiệu cho anh em một cái mẫu bát nhựa đấy mẫu bát nhựa soi xuyên thì à, anh em muốn xem cái bát nhựa này xoay xuyên nào như thế nào thì ờ, kết bạn Zalo với Tuân Maca theo số điện thoại 0974 07 PQ3 mình sẽ cho anh em thế nào gọi là nhìn xuyên bát chứ không phải là là những cái dòng bát sứ như thế này mà có thể xuyên được đâu anh em nhé mua hàng thì hãy tỉnh táo chỉ có dòng mẫu bát nhựa bát nhựa này là bát nhựa uh, xanh ngọc này còn rất là nhiều mẫu bát nhựa khác bát nhựa màu uh, đen này bát nhựa màu trắng này đấy tuân ma cao đã đặt hàng bên trung quốc rồi chỉ có tuân ma cao mới có thôi nhé anh em yên tâm là cái dòng bát nhựa này thì hoàn toàn soi xuyên được còn những cái bát uh, chứa như thế này không bao giờ có chuyện soi xuyên đây chỉ có những cái con bát tàng hình như thế này mới có thể xuyên bát được đánh với anh em không khác gì soi xuyên này đây rất là nhiều cơ sở sử dụng cái bộ rung này để lừa anh em bằng cái bộ à, phân âm phân màu hay là phân gì đấy, đấy anh em nhìn này bộ rung này thì chỉ anh em lắc khiển và báo là nó sẽ rung thôi đấy. người ta bấm khiển ở ngoài đấy để và bát cho anh em nghe này. đấy anh em thấy không thấy cái bộ rung này không đấy thấy chưa bấm rung nó mới rung như anh em có thể ký hiệu với nhau là chẵn lẻ rung như thế nào thì anh em à, bấm đấy. chứ không phải là phân âm phân màu đấy. rung như thế nào đâu anh em ạ hoàn toàn là lừa đảo nhé bên tuân Macau thì rất là uy tín rồi anh em bấm chữ tuân Macau trên mạng đây thì anh em sẽ thấy à, rất là nhiều bình luận tích cực cũng như là <coughs> rất là nhiều dòng sản phẩm Đấy. mình cho anh em xem kho Đấy, mình uh, tiếp anh em ở nhà đoàn hoàng nhé nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm Đấy, ok giờ mình sẽ test thử con bát này cho anh em xem đây là một bộ màn của nó cách chơi thì đơn giản thôi mình sẽ nói sơ qua thôi là anh em có thể ờ, hiểu được cái cách chơi con bát này Đấy. Đấy. anh em này đưa bát vào là chiến thắng 100 phần trăm đưa bát vào sóc cái này đó bấm khiển này khiển đấy nhé khiển anh em bấm này bấm bất kỳ chữ nào cũng được đó. lẻ ba đỏ một ba đỏ một đen mở cho anh em xem này kể cả là màu đỏ này bị màu đỏ nó vẫn có thể nhìn được con bát này có thể soi được cả màu anh em vị thuốc lá thăng long nó đều có thể chơi được không phải lo cái vấn đề vấn đề bị à, bị à, quáng màu mà mờ màu nhé vì anh em nhìn này màu đỏ soi ra màu đỏ luôn màu đen soi ra màu đen bấm này khiển này anh em nhìn này bấm này đây nhé đúng không ạ soi ra màu đỏ luôn màu đỏ nhìn rõ nét là màu đỏ luôn ba đỏ một đen ừ, anh em nhìn tôi thuộc sóc cho anh em bấm khiển này đây anh em nhìn để mình rơi lại gần cho anh em nhìn à, anh em nhìn được không ạ bấm khiển nhé anh em thấy không ạ sấp đôi đúng không ạ này bấm lại cho anh em này bấm kiểm tra lại này anh em lại bấm tiếp đó, sấp đôi đúng không anh em sấp đôi mở ra này anh em cũng có thể sử dụng con màn này em nhìn nhé cái màn 1280 à, này bấm khiển này đó, nhìn rất rõ nét đúng không ạ sấp đôi này tiếp theo là sử dụng con màn này à, màn nào cũng được anh em cứ bấm giữ nút như thế này sau đó bấm khiển là hiện lỗi con màn này hết pin <laughs> hết pin tí giây sẽ lưng rồi dụng rồi nói chung là hai con điện thoại này đều được sử dụng được ok sắp đôi này mở cho anh em xem này đấy thấy không ạ chồng vị đề vị cũng có thể nhìn được nhìn rõ như ban ngày luôn đấy. nó sắc nét đúng không anh em anh em muốn mua bán thì cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Cao nhé Cho số điện thoại trên màn hình này đấy. mình sẽ tư vấn cho anh em thêm cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuân Cao cho <coughs> Tuân Cao sẽ tiếp tục review đến cho anh em tất cả các dòng sản phẩm cả về pin à, trên thị trường anh em cứ comment xuống bên dưới ví dụ như anh em muốn kính thì anh em comment kính hoặc là muốn ví thì comment ví hoặc là bệ trôn bệ thả hoặc là anh em có thể ấn đăng ký kênh để vào xem nhé cảm ơn anh em xin chào anh em